alo 12 3456 Ok xin chào tất cả các bạn mình là Trường Linh hôm nay mình quay cái uh, sao Magic nè combo ASK AT100 ha combo này là combo trung cấp bên mình giá là 2 triệu 500 ngàn đồng à, bao ship nha bảo hành 12 tháng 1 đổi 1 bây giờ mình sẽ ở đây cái đồ vang à mình sẽ nâng vang lên nè ha mình có thể giảm vang luôn ok tiếp theo là những cái hiệu ứng như là à... giọng trẻ con à giọng người lớn nè à, baby ha chẳng hạn ha rồi tiếp theo là đó tất cả mọi thứ và giọng hát ở đây sẽ có những cái tiếng cười hoặc là những tiếng gà gáy cái gì đó đó hay là cái những cái đó ha rồi bây giờ mình sẽ tăng cái độ vang lên mình sẽ hát bài xuân ok one two à rất là tươi vui các bạn nghe nhạc chào độ vang vừa phải thôi cái này vang rất là nhiều cho nên hát về à, ở đây sẽ có auto tune các bạn nhé trong C trong D trong D trong E nè ha cha cha cha cha xuân đã về ok để mình tua một tí xuân đã về xuân đã về kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông trên cánh đồng chim hót mừng đang thướt tha từng đàn tung bay vui say xuân đã về xuân đã về ngàn hoa hé môi cười vui đón gió mới xuân đã về xuân đã về ta hát vang ca la cắt tràng chào xuân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 xuân sang ok cha cha cha à đây à, các bạn có thể giảm các bạn thấy là tất cả các màu này là màu xanh hết ha nhưng mà âm thanh đã to như vậy rồi à, các bạn có thể tăng mic lên để các bạn có thể hát nhẹ hơn ở đây là mịch đỏ à, tiếp theo là mình giảm cái độ vang xíu để mình có thể nói chuyện với nhau hoặc là có cái để, chế độ mc ha hoặc là chế độ autotune luôn á autotune hỗ trợ các bạn remix ha xin đá đạt chân đá đạt Ừ, ừ, ừ, ừ, kiểu vậy á Ok, ở đây là sẽ có rất là đơn giản với lại hai cái núm của nó rất là chuyên nghiệp, nhìn cái màu sắc của nó rất ok. Rồi, bộ combo Magic 730 với lại ISK AT100 giá 2 triệu 500 ngàn đồng bao ship các bạn nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một năm mới thật là vui vẻ.